mời ăn uống với em một chung rượu ngọt ngào mùa xuân thắm sắc hoa đẹp tươi ăn rượu hồng đào ta gặp nhau chẳng thành đôi thành